đó là có sự góp mặt của anh Tùng và anh đã bỏ rất nhiều công việc thời gian mỗi ngày nếu không nhầm khoảng 1.000 à, khách ở trong nhà hàng à, Thanh Tùng tại địa chỉ à, số 9 đường số... 9 trung tâm hành chính thành phố Di An đấy xin chào à, cả vâng. nhà nhé ờ, chúc mọi người số 1 em nghĩ là của thậm chí là của Sài Gòn của của miền Nam luôn thôi không không không có đâu không có đâu <laughs> vâng. Okay, chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, luôn gặt hái được những thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn uh, anh ờ, Thanh Tùng Hôm qua cũng là ngày sinh nhật của anh Tùng mọi người ạ Và anh Tùng thì mọi người biết rồi Năng lượng tích cực và là người luôn luôn bứt phá Và đặc biệt là là một người uh, có thể nói rằng là đến bây giờ Liên tục sưu tầm những cây giống mới Và em luôn uh, tin chắc rằng với những cái năng lượng và cái cái phẩm chất của một người đã thành công như anh thì Hoa Lan sẽ đặc biệt là ở đầu cầu phía Nam sẽ phát triển một cách rực rỡ nhất à, anh ơi anh nói chuyện với anh em tí đi à, đây đứng quay đây nhìn cây này đẹp quá chừng là đấy rồi. xin chào cả nhà nhé <laughs> xin chào 355 người đang xem like của vâng, em Trích Trương và em livestream một cách tự nhiên anh ạ à, hôm nay thì à, mình đang qua thăm uh, resort à, Hoa Lan Trích Trương của em uh, Trương thì à, tới đây thấy cây cối chơi kỳ này á vâng. này là trong xuất sắc và chú rất là nhiều vâng vâng đó, đây mọi người thấy không đó. chào bạn Trương Cường nhé chào bạn Trương Cường mọi người à, cho tôi một comment để tùng chào lại nhé à, thực ra là từ trong miền Nam ra hai hôm nay á, thì à, để trước hết là uh, chúc mừng tân gia của em Hải Hà thứ hai là cũng hôm nay dành thời gian để qua thăm bên Kiến Chuông đồng thời ờ, hôm nay rất là có duyên có duyên anh em vừa đến này thấy cái trường đăng like thì ờ, vâng thì ờ, được tâm sự với cả nhà Đấy, thì cũng truyền một cái thông điệp tích cực đến mọi người rằng là ừ, cá nhân Tùng và các anh em trong miền Nam vẫn đang rất là nhiệt huyết hôm trước em và... biết biết đây này à hôm trước em viết một cái bài lên mọi người lại, lại tưởng là anh nhưng mà thực sự không phải là với anh Tùng thì uh, chưa bao giờ dám nghĩ rằng là anh là người nói không làm đấy là thực sự và những gì mà anh Tùng mà đã thể hiện về trên nay đặc biệt trong lòng người Hoa Lan người Hoa Lan đặc biệt là cầu Việt Nam thì sẽ đã là một tượng đài rồi và ờ. chắc chắn lần tới anh Tùng sẽ là cái người đi kết nối tất cả những anh em đi Hoa Lan đầu cầu phía Nam nói riêng và cả nước nói chung sẽ là một người cảm thương và xây dựng ờ, góp phần lớn và xây dựng lại ờ, thị trường Hoa Lan và mọi người biết rồi anh Tùng thì luôn luôn bứt phá luôn luôn uh, phát triển không những nghề Hoa Lan và tất cả mọi lĩnh vực trong thực ra đó, đó là nó nằm vào <laughs> cái um, tố chất rồi đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, tuy nhiên thời gian vừa qua mất mười mấy ngày Tùng bị bị ho đấy em biết rồi Bị ho rất là nhiều luôn thứ hai là và công vâng, việc nhá, chính điều đó mà lúc trước á, em cũng lại bảo là tại sao mà anh của mình đã như vậy rồi xong mà lại không thấy cái gì cả mà đến hôm qua hôm qua em được thả được gần như được xả cái lòng ra và hôm qua em uống với anh rất nhiều vì đầu đấy đấy em <laughs> say vì anh đấy chứ không phải là ai đâu à, <laughs> thứ hai là công việc uh, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới thì này trong đấy là vào mùa thành ra là rất là bận à ơi em gọi chị Phương của anh đang về cái này anh vâng vâng như hôm qua thì ờ, trong nhà hàng của mình cũng 6 tiệc nha mọi người qua <laughs> 6 tiệc nhưng mà vẫn dành thời gian để ra đây với ờ, vợ chồng em Hà Hà để em Kim Trương đấy thì nói thật lòng với em luôn đó là cái tình yêu và khao khát thành công trong cái ờ, ngày nghề hoa lan đó luôn luôn cháy bỏng trong trong con người tùng thành ra là một mặt là chăm cây nhân giống Ờ, một mặt là tạo nên những tác phẩm uh, bởi những cái ờ, mặt hoa mà số lượng đã nhiều thì trong vườn Tùng á, thì Tùng hiện tại đang đang đang thực hiện điều đó và đã làm được uh, rất là nhiều những tác phẩm uh, từ năm cái trắng phú thọ năm cái trắng hòa bình của anh đấy em không nhờ anh lý tưởng của anh mà mời em đã làm đấy, à, à, à, à, đấy à, lý tưởng anh đấy trong trong vườn tùng bây giờ làm tác phẩm con chim chim hạc đấy thì à, có rất là nhiều có khoảng độ hai mươi mấy hai mươi mấy tác phẩm anh ơi rất nhiều người hỏi mua cái này của em vậy nhưng hả? em không bán vậy hả? đây đó là giống sản phẩm mẫu anh cái uh, sản phẩm mẫu này là cái hồng xòe đúng không đúng rồi anh ừ rất đẹp đây quay lại đây Đấy, đây là cái uh, tượng trưng cho con uh, chim hạc chim hạc uh, quốc chim của việt nam vâng ạ à, à, thiên điệu ừ có trong ờ, là một hình tượng trong Phật giáo trong, ờ, trong ờ, kể cả trên uh, trên triển đi lên của người Việt và đặc biệt các văn hóa trong các cái trống đồng chống đúng, đúng, đúng uh, khác vẫn có có hình hình trên đúng đúng đúng trên hạt à. người là Bình Dương à vâng. quá đẹp luôn vâng. công nhận cái bông người là Bình Dương đẹp thật anh ơi nếu nhầm anh người Còn Bình Dương đấy hoàn hảo luôn <laughs> hoàn hảo luôn em đang đặt ra cái mức giá của cây này là 100 triệu đấy quá hoàn hảo người đẹp bình dương uh, hiện tại lại có một cái sự kỳ diệu đó là người bình dương hôm nay ở đây lại review về cây người bình dương người đẹp bình dương ai có sẽ thương <laughs> đẹp đấy quá đẹp vâng ạ công nhận chiến trường rất là đam mê cháy bỏng luôn mọi người vâng ạ em luôn đấy ạ đam mê cháy bỏng Tới mức dạo này bóp tương tác quá cho nên không là livestream không không thích không với là là buổi trưa vâng. mình uh, anh em mình sẽ đi tâm sự với cả nhà đôi mắt và lấy lấy pleiku này em đang đặt mức giá là cũng là bằng mức giá 88 triệu nó anh bằng chung đấu giá đấy à. em không không ờ, uh, luôn luôn phát triển mức giá cao hơn và anh À, cái, cái, cái, cái, cái đấu giá là cái khác chứ Cái đấu giá khác, cây này cũng 85 triệu cái trước này của anh Vinh Nếu không nhầm cái này cũng là nguồn từ em Hải ra này Đúng rồi Hải Hà trong cây cực kỳ đỉnh rồi Hồng Trên trường là đam mê hồng đúng không? Vâng, không, trùng rất Anh bảo nhìn đẹp quý trường ở trên ừ. ở sàn số 1 Cây nào em cũng đam mê thực sự Này là hồng yên thủy đúng không? Yên thủy, thủy. Những tác phẩm này mà cho hoa Quá đẹp anh ạ Cái này mà bây chỉ cần rút ngọn đi thôi không phải nhưng mà à, ý là không không, không, kịp không kịp tết không kịp Đây vẫn như anh kịp. trong anh anh làm những cái tác phẩm bây giờ nó tròn đầu hết rồi rồi tròn đầu rồi ờ, nhiều khi bảo có ý là trong đấy bảo anh cùng chia sẻ mấy tác phẩm đấy không vào chia sẻ đâu trời ơi Hồng Nguyên Thủy là quá trời luôn nếu là anh ấy, thì cách đây hai một tháng mấy là anh đã rút ngọn thì tết năm nay là đã có những tác phẩm em, rất là đẹp em nghĩ rồi. là nó vẫn ít anh ạ vẫn phải nhân giống đã xong rồi năm sau bắt đầu mới rồi mới năm sau không nữa anh ạ vẫn chưa đủ điều anh kiện nói... để, để để làm uh, số lượng để, để làm hoa đâu em nghĩ là với những cây hồng nguyên thủy cái hồng nguyên thủy này rất là đẹp luôn hồng xòe cái tác phẩm hồng xòe rất là đẹp này đang còn phải nhân giống này ít đang ít giống. còn lâu anh ạ còn 5 năm nữa bắt đầu mới làm hoa được ít giống lắm vâng. vâng. ít giống đến trường à, đúng thực sự là đam mê nào cũng thế mà bấy nhiêu đây và nhân giống xong bắt đầu là tạo thành những tác phẩm và vâng, rất là đẹp anh ạ à, nếu uh, mọi người sẽ đã hiểu rằng là chỉ là em ờ, rời khỏi quân ngũ để để em về xây dựng cờ để để xây dựng cái con đường đam mê của em thế cho nên là có sống hay có chết thì mình vẫn phải đi con đường này anh ạ ừ. đã uh, định quyết tâm rồi, chứ định mạnh rồi và anh anh doanh à, anh doanh nhân lớn như thế mà, mà anh vẫn bỏ thời gian thậm chí một ngày bây giờ cả mấy trăm triệu vẫn bỏ thời gian đi cùng anh em chơi lan thì, thì, thì như thế nào em ờ, nếu mà ở trong quân gỗ thì một ngày cũng chỉ uh, uh, bao nhiêu nhỉ khoảng cùng lắm là vài trăm nghìn nhưng nói thôi anh ạ thực sự là Mình đam mê con đường sự nghiệp của chính trị vô cùng lớn và và, và em luôn luôn theo đuổi cái ánh sáng của của sự nghiệp thùng thùng xòe biết đâu một ngày nào đó em trở lại chính diện là bình thường em thùng xòe rất là đẹp luôn vâng công nhận hồng hồng đẹp hồng hồng hồng nào đẹp thế này hồng đẹp thật chứ <laughs> ờ, à. đây này bây giờ anh để này lúc là, là tăng tăng view luôn nè hai em đẹp này hai hai em đẹp này ờ, áo xanh là chị Hồng Thắm vợ của anh uh, Nguyễn Thành Tùng không, không. Chiêu là cháu của anh Thành Tùng à, đây, trẻ mà đây không phải là hồng thắm nha vâng. cũng là bên cạnh đây em em áo xanh tên gì mọi người biết không à. để xem mọi người comment có biết biết em tên gì không tới đây ờ, livestream anh ờ, anh chị ngồi cùng anh nhá thì bắt ok anh tỷ phú hoa lan ạ tỷ phú hoa lan mời bạn ra đây chơi Đấy, chúc cô anh xem anh anh chúc cô anh xem đấy <laughs> chào Lê Dũng nha người hâm mộ anh Tùng cực kỳ nhiều đấy trời ơi đây cái em áo xanh như này mà chính trường bảo là hồng thắm chết <laughs> hồng thơm hồng thơm hồng thơm <laughs> vườn lan Nguyễn Bảo Nam chào em trai nhá biết cả tin trời ơi đó em thấy là view view nó tăng xem mọi người có biết em này tên gì không <laughs> thế còn là là là cặp đôi bên cạnh anh anh, anh cho xem anh em có chào à, Nam Dương nha Nam Dương là chào Nguyễn Thế Phong Con Dương là anh em rồi lên ờ. đấy đây là Hồng Xòe ừ. <laughs> chào ờ, bạn Long ờ, Thương Long nha Thương Long không gọi anh ạ à? không biết không biết nữa chào anh giai tùng cọc và thương long chắc là chào anh giai thì gọi là em đi em, ha em, em, em. đây thương long này thơm thơm <laughs> em, em xin lỗi anh đó <laughs> tại ờ, thói quen em ờ, thường ờ, là cũng không Đấy, dạ, em thấy chưa view tăng thấy chưa tăng chứ Đó. anh phải view tăng đương nhiên anh em đoàn kết vui vẻ em cũng quá tuyệt vời ok uyên khang hoàng nha cái kết hợp của anh em mình nó cái hợp định mệnh của hoa lan đấy anh ạ chào bác lan rừng là truyền thông là quan trọng nhất chào anh trai nguyễn quốc tuấn nha à, để có thể mở rộng tệp khách hàng của hoa lan ok và đặc biệt là con hình ảnh của anh em mình một đầu cầu bắc của Việt Nam và những năng lượng anh Tùng thì có thể nói là siêu tích cực rồi à, mình ngoài này chắc uh, một vài ngày sau đó mình vào anh ờ, phải ở em đặc biệt em sẽ ờ, cố gắng tổ chức vào thứ bảy nhà hội trợ này anh có mặt ở đây là để, để, để, để đồng hành em cố gắng đi nhận một tuần nữa là Ủa, anh cố gắng đi biết là biết anh rất là vất vả nhưng vì vì vì tất cả anh em luôn anh ạ ok Nguyễn Quốc Tuấn cảm ơn chào anh Nguyễn Quốc Tuấn chào Tuấn Lâm nha cảm ơn tất cả mọi người ạ đấy mọi người đang đang Đây, em nói chuyện với mọi người vâng, vâng. một chút vâng vâng ờ, cảm ơn em ờ, Nam Dương ờ, Nam Dương đang ờ, là người sẽ thiết kế ờ, những cái pano những cái phướn những cái mà của hội trợ thương mại Hoa Lan ừ, và chủ Trương đang đang sẽ quyết tâm tổ chức vào cái dịp này cảm ơn mọi người rất là nhiều đây là uh, ờ, ờ, người phụ nữ quyền lực của Vân ờ, Lan Hải Hà em em Hà ở đây là em Hải đây mọi người vâng đây là còn uh, bọn Hoàng uh, một người có người bạn chuyên gia bất động sản uh, của Phú Thọ chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream uh, hôm nay thực ra chúng tôi rất là vui thì uh, lâu lắm rồi chúng Trương uh, mới gặp người em uh, bao nhiêu cảm xúc mà đặc biệt là ngày hôm qua Trương ờ, thực sự say đến nỗi không còn biết là chúng về lúc nào mày qua vẫn về thực sự là vậy và may không biết là tỉnh dậy lúc nào và ờ, lại ờ, nghĩ rằng không biết là ai đưa mình về nhưng mà là những người em của chị Trương đã đưa chị Trương về và hôm nay gặp gỡ em Hải cũng như những năm tháng trước đây con đường hoa Lan hai anh em chị Trương đã nói với nhau rất là nhiều những câu nói mà có thể nói là đặt hết niềm tin hy vọng và như là tất cả những cái bản lĩnh về về cuộc sống về Hoàng Lan Hải nói chuyện với mọi người chút em <laughs> em chào mọi người nhá chào 357 người đang xem sự thành công của chị Hải ngày hôm nay đó là nỗ lực không ngừng nghỉ đặc biệt là thậm chí là bên cạnh Hải thì luôn là tận đi lực của mình đi và cái gì em đạt được ngày nay thì ai cũng biết rồi và ừ, ờ, đến bây giờ anh là người hiểu em ờ, rất là hiểu em hôm qua em ờ, sẽ truyền cái năng lượng của em một người thực sự thành công một người bây là qua biết rồi đó là hải hà đã khánh thành cái nhà của, của vợ chồng trong những năm tháng xây dựng phát triển cùng với tất cả anh em trong trường Lan và hoàn toàn đấy là xứng đáng và đến bây giờ em có nói một ngày em có quyết tâm đi tiếp hay là em dừng lại từ đến nói, chung là em ờ, rất là tâm huyết em đã làm một cái vườn một cái dàn lan khoảng siêu hơn, VIP. hơn một tỷ em nghĩ là siêu vip ở thị trường hôm nay Việt Nam mình bây giờ nếu mà nếu mà thời điểm này mà ai mà dám bỏ ra làm bằng những vườn lan khoảng hơn một tỷ rất là ít cho nên phải tâm huyết như thế nào em mới làm cái vườn lan như thế và cái em vẫn nhân sống và sưu tầm những giống siêu nhân siêu tầm và nhân giống và chia sẻ mình ờ, mình sưu tầm mình nhân giống thì mình phải chia sẻ thôi chứ không phải là mình, mình sưu tầm mình nhân giống xong thì mình để, để cứ để đấy là không có vâng. em rất là cảm ơn mọi người những cái giống mà gần như là siêu vip vip nhất thì cũng uh, em hải đều có và ờ, hiện tại bây giờ mọi người tìm đến những cái địa chỉ chủ yếu mà người ta ờ, mua online tôi nổi rất là nguy hiểm bây giờ vẫn đang cho bạn nhân giống cái mật cây không phải giống nó có ít nhưng mà nó mình vẫn nhiều giống đâu là một thứ hai là em đang cho nạn nhân nhân giống mấy cái vít em đang nhân giống cũng chưa có giống không thể bán rất là tốn mọi người ạ và ờ, nhưng mà giá đến với giá của hải thì thực ra là không bao giờ mà có chuyện bán rẻ bởi vì chúng ta là người mà xây dựng thị trường phát triển thị trường đúng rồi không một có chuyện bán rẻ mà mọi người hãy hiểu nó đẹp thực sự xứng đáng dạ vâng. và thậm chí là những cái cái, cái giống rẻ bên ngoài thì mọi người phải đặt câu hỏi cảm ơn em dạ vâng em cảm ơn mọi người nhá ừ. vâng, em cảm ơn anh anh uh, uh, chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người cũng một vài giây phút lắng lặng và gặp được những con người đặc biệt của thị trường hôm nay. à, anh Tùng ơi anh chào mọi người một chút đi mọi người ơi mọi người ơi mọi người đi mua rồi chào à, bác Hà Hùng nhé Hùng Hà nhé à, thực sự à, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mọi người ạ ở đây không phải là à, chỉ người giàu mới tìm thấy nhau ở thời điểm hiện tại những anh em yêu hoa lan những người nào nhiệt huyết những nào người nào tâm huyết thì thường họ lại đi với nhau ngay bản thân tôi cũng vậy mình đầu tư nhưng mà bây giờ tại sao mình nhiệt huyết mình ráng chăm cây mình ráng nhân giống đúng không mình ráng truyền lửa đúng chưa đó, mình luôn luôn hết mình hết lòng với với tình yêu hoa lan với ngành lan với cây lan với anh em chơi lan luôn đấy ngay cả vợ chồng em Hải Hà cũng vậy là những người mà thành công từ hoa lan nhưng mà không bao giờ buông bỏ vẫn luôn đồng hành nhiệt huyết cùng với anh em cả nước luôn đó là một điều đáng trân quý đúng không anh em cũng có một số người họ thành công rồi đó, là họ đang có ý định và họ họ đã đã buông bỏ luôn nhưng điều đó cũng không thành vấn đề quan trọng là mình anh em mình sẽ ở lại thành là những người cuối cuối cùng Đấy chưa nhìn vào vườn nhìn vào vườn của từng nhà là biết anh em nhiệt huyết như thế nào chính trường vậy lần này lần này cùng vào thì ờ, thấy là chính trường ờ, rất là chín chín chu vâng. đấy trăm cây trăm cây rất là ok <laughs> vườn thì ờ, vườn thì gọn gàng sạch sẽ hơn đó cây cối là sắp đặt chín chu đẹp rồi lần này vào uh, vợ chồng em Hải Hà thì lại làm một cái vườn ở trên trên mái nhà nhưng phải nói rất là đẹp thật sự ừ, nếu như bình thường á, thì chỉ cần ờ, bỏ mấy trăm triệu ra làm sắt bình thường như anh em mình thôi nhưng mà em Hải Hà đã, đã, đã làm đã bỏ ra những tâm huyết bỏ ra rất là nhiều tiền để mà xây dựng một cái khu vườn như thế để chăm sóc nuôi trồng nhân giống các em làm đấy đây, vườn chú trường này thì này vào đẹp hơn trước rất là nhiều và Tết này Tùng sẽ có những tác phẩm để chia sẻ cho người chơi những tác phẩm hoa lan đích thực mọi người nhé ngày mai ngày kia Tùng về thì Tùng sẽ quay trở lại livestream truyền lửa đam mê à, gửi gắm những cái năng lượng tích cực đến uh, tất cả anh em yêu làng chào bác chân tình nhé ok ờ, kim bảo kim nhé chào trần dũng chào bác hà hợp nha Cả em nguyễn phúc an sang sang vườn bên nắm cây anh yêu chào em Trần Trung Thọ nhé trong giấy tờ thì em là là là giống anh nhưng mà em sai lắm nha Trung Thọ nhá già <laughs> nha em sai lắm còn em thích là anh thì em cho anh anh cho em là anh luôn bạn già ok bạn cũng được sao đâu đúng không biết là anh em mình còn đam mê cùng nhiệt huyết với hoa lan đúng không anh em chúng tôi này tôi bỏ lại ờ, rất là đẹp luôn cái đất của chiến trường ở đây mà bây giờ mình có tiền bắt đầu tu bỏ lại làm những vườn cây vừa vừa ở vừa chăm sóc hoa lan vừa làm rất là đẹp luôn ok bạn đi lão ạ à? ok thích thì bạn thì đâu chào tùng sơn nha bạn <laughs> bạn trung thọ được mẹ chỉ được cái là đam mê hoa lan chỉ được cái đam mê hoa lan máu lửa hoa lan chẳng được cái mẹ gì <laughs> trung thọ ok giờ mọi người nói chuyện chút chút một chút để xong anh em ờ, anh em làm việc một chút ok cảm anh ôi được anh uh, trai uh, cảm ơn mọi người rất nhiều uh, cảm ơn 273 người đang theo dõi livestream Bình Dương buổi trưa uh, được mọi người rất là quan tâm đến lại điều hạnh phúc của Bình Dương rồi uh, ngày hôm nay là có sự xuất hiện của những con người mà đặc biệt của thị trường Hồ Lan ờ, Bình Dương xin phép được uh, ở An à? vâng em ở Di An thành phố Di An chào tất cả mọi người và chúc mọi người buổi trưa mặc dù rất là muốn là nói chuyện mọi người nữa nhưng thôi chúng ta hẹn mà tối mai đi uh, tối mai thị trường sẽ livestream um, giao lưu với tất cả chị em yêu hoa cả nước chào tất cả mọi người ạ